xin mến chào lễ dân đạt em còn làm ở đó không ta thấy em làm chỗ nào chị cũng rất khỏe cảm ơn em hỏi thăm chị nè tối nay chị buồn ngồi một mình mơ điện thoại online vui vẻ đây chính là em ngọc Đính vào làm ở công ty nhưng chưa đủ tuổi làm vì con nhỏ lắm có ai tâm sự cùng bạn ngọc nói đi à, xin chào mọi người em ngọc và chồng bánh trang hồng thủy em tôi đây mắc cờ tự ti ở đây nói thiệt quận cam sài gòn giúp nhà nghèo thương mình đến nơi đây là một giờ khuya ở bên đó là chắc năm giờ chiều <laughs> nhưng đâu buồn được đâu còn thêm cam trứng có ai nhớ mình xin mến chào bé huynh đang làm gì đó ta ơi khuya quá ngủ không được mình cũng biết nói tiếng khơ Khmer nghe mình nói nè thế lô xin chào mọi người bây giờ mình đi ngủ thôi nè はい。